À, xin ờ, chào các anh các chị hôm nay shop em ờ, xin phép làm cái video giới thiệu với các anh các chị là một bộ kem trị lám tần nhang của Thái Lan bộ kem trị lám cao cấp của Thái Lan bộ này gồm có 4 sản phẩm em sẽ bóc một kem ra nhất là gồm một bánh xà phòng cam thứ hai là một tuyếp dài clobetamine G một hũ ờ, dưỡng ban đêm này mặt trăng này là dưỡng ban ngày thì có hướng dẫn các anh sử dụng luôn thứ nhất là cái bánh xà phòng với ban ngày thì chúng ta rửa vào bánh xà phòng này xong bôi tuyếp mà clobetin gần cái vị trí lám sau đó là bôi cái hũ ban ngày này về ban đêm thì à, chúng ta cũng rửa mặt vào bánh xà phòng và bôi tuyếp clobetin gần lên cái vị trí à, nám tàn nhang và bôi tiếp theo là bôi cái hũ dưỡng ban đêm này có sản phẩm thì có quét mã vạch đầy đủ thì em sẽ quét cho các cái chị xem luôn em sẽ điện thoại của em em chỉ có dùng phần mềm quét ma vạch đấy em quét ma vạch và em quét luôn nguồn gốc xuất xứ em bóc này cho nó rõ sản phẩm giao luôn này kẹp chị nắm tàn nhang đấy, tấm bó chống hàng giả được xác thực kịp rồi. em sẽ quét nguồn gốc sản phẩm nguồn gốc sản phẩm này Thái Lan sản phẩm của Thái Lan chính hãng đấy và một điều nữa là canh các chị mua hàng bên em nhé em sẽ giới thiệu với các anh chị một cái à, các anh chị có thể được hoàn lại tiền luôn đấy em sẽ giới thiệu đây cái các anh chị vào em giới thiệu vào mua hàng bên em sẽ được hoàn lại tiền đây shop bên em đây đấy. 270.000 một hộp một bộ này xem các anh chị được hoàn tiền nhé các anh chị được hoàn tới 432.000 các anh chị phải đăng ký một cái tài khoản trên à, BBI đó là một trang thương mại <clears throat> của Việt Nam để mua và được hoàn lại tiền nữa các anh chị à, à, liên hệ với em em sẽ hướng dẫn đăng ký và hoàn lại tiền cái này hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé à, do vì thế mà không phải là lừa đảo gì cả hoàn toàn miễn phí luôn các anh chị không mất gì cả anh chị mua trên này và tích điểm các anh chị có thể dùng cái số tiền đấy mua tiếp tục trên à, trang thương mại điện tử này luôn đây trang chủ đây. các anh chị đăng ký này mua cái gì cũng được à, đây giờ sẽ em nói về cái à, bộ váy này 900 nghìn đi không biết có nhìn rõ không ạ đây váy 900 nghìn này, tích điểm tới 720 nghìn đấy mua hàng được hoàn tiền tới 720 nghìn luôn rất là nhiều thứ đó mẹ trên này ô tô cũng có à. đồ gia dụng các loại dầu mỡ muối mắm mì chính có đầy đủ luôn ạ các anh chị có thể tìm vào sản phẩm vào chỗ này tìm kiếm đây sẽ em tìm một sản phẩm anh chị xem nhé sẽ em nói về cái điện thoại đi điện thoại đấy đây điện thoại đấy em nói sẽ một cái điện thoại à, điện thoại iPhone 7 iPhone 7 này giá tại là 10 triệu 900 này được tích điểm và được hoàn tiền tới 8 triệu 700 hai à, cái gì 872 nghìn hoàn tiền tới 872 nghìn cái này rất thấp đây ạ giả sử những cái điện thoại à, điện thoại 18 triệu 940 nghìn này điện thoại này đi hoàn tiền tới 15 triệu 152 nghìn nhiều không ạ các anh các chị đừng nghĩ là đảo đó là sự thật nhé là một trang thương mại điện tử của Việt Nam mình BBI Mall đấy các anh đang à, các anh các chị muốn đăng ký phải có người à, giới thiệu mới đăng ký được nhé đây các anh chị có thể tìm à, theo cái à, này thời trang nam nữ giày dép thời trang phụ kiện sức khỏe thật túi ví các loại đầy đủ cái gì cũng có đây shop bên em thì đây sản phẩm em các anh chị mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0985 123 191 hoặc là số 0397 579 957 thì em sẽ hướng dẫn các anh các chị là đăng ký một cái tài khoản miễn phí mua bán được hoàn lại tiền nó cũng tùy vào cái phần trăm chiết khấu trên mỗi sản phẩm các anh chị ạ có những cái à, phần trăm chiết khấu rất là cao đây cái máy in mã vạch này hai triệu ba nhưng hoàn tiền đấy 920 nghìn này. kem dưỡng thể này à, 285 nghìn thì hoàn tiền tới 114 nghìn đây lồi cơm 1 triệu ờ, lồi chiên đây 1450 hoàn tiền 1 triệu 650 các anh chị mua được rất lợi hoàn tiền các anh dùng số tiền đấy lại tiếp tục quay đầu lại mua tiếp cũng được nếu các anh chị không thích có thể rút về thẻ ngân hàng bên em thì chuyên à, cung cấp về cái nguồn uh, à, xỉ mỹ phẩm của Thái Lan xỉ lẻ luôn các loại mặt hàng luôn các anh chị đăng ký kênh theo dõi kênh của em thì à, sẽ theo dõi được những cái sản phẩm em đưa lên bởi vì một lúc thì em cũng không thể uh, giới thiệu tất cả các sản phẩm lên được mỹ phẩm về à, son em giảm cân giữa tắm các loại luôn bên em à, phân phối à, nguồn xỉ lẻ và vâng, xin chào các anh các chị nhé các anh các chị có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại 0985 123 191 hoặc là số 0397 579 957 em sẽ hướng dẫn các anh các chị đăng ký một cái tài khoản BBMO để các anh chị mua hàng trên đấy được hoàn lại tiền và xin à, cảm ơn các anh chị đã theo dõi à, video của em xin chào các anh chị